Xin chào các bạn Mình tiếp tục với bài số 3 nha các bạn Ở bài số 3 thì mình sẽ cùng sáng tạo với cờ G Sờ Và L Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với cờ à, Mình sẽ viết chữ nhỏ trước Ờ, cờ sáng tạo chữ nhỏ vẫn là hai ô ly rưỡi các bạn lưu ý mình nhấn cái nét bút cuối cùng nha các bạn giống như điểm dừng bút của mình mình nhấn lại cái để cho tạo một cái điểm nhấn cho cái chữ của mình cái nét chính của chữ cờ các bạn lưu ý nó vẫn cao hai ly rưỡi còn cái nét sáng tạo đầu tiên các bạn có thể thấp hoặc là cao bằng cũng được à, và cái nét móc nhỏ bên dưới các bạn à, là nó nó dòng lên là một ô ly đó, mình dòng lên một ô ly đó là các bạn cứ luyện hết một dòng hoặc là hai dòng để cho các bạn nhớ nha rồi đến âm g à, xin lỗi à, mình sẽ viết chữ à, lớn cho các bạn xem nha à, chữ lớn nó sẽ gấp đôi chữ nhỏ à, chữ nhỏ hai ly rưỡi thì chữ lớn sẽ là 50 ly Đó. cuối cùng mình sẽ nhấn bút lại xíu và chữ thứ hai mình đưa cái nét lên hơi thấp một chút xíu và các bạn so sánh thử à, giữa cái nét đầu tiên sáng tạo hơi thấp và cái nét cao lên 50 ly thì cao 50 ly mình thấy nó sẽ đẹp hơn nó tương xứng hơn cho nên là các bạn khi viết xong các bạn cứ để ý rồi mình sẽ sáng tạo cái đường nét như vậy còn độ cao thấp tùy theo mắt thẩm mỹ của mỗi người rồi mình sẽ viết một câu để cho các bạn à, xem nha hai dòng trên mình đang viết là chữ đứng à, bây giờ mình sẽ viết một câu bắt đầu bằng cờ mà mình sẽ luyện chữ nghiêng nha ví dụ mình sẽ viết câu là à, công cha nghĩa mẹ ơn thầy công cha à, hãy coi để ý mình đang viết chữ nghiêng nha à, mình có thể sáng tạo thêm cái nét của âm g bên dưới nữa các bạn mình vẫn lưu ý khoảng cách nha các bạn khoảng cách mỗi chữ một ô ly nha các bạn lưu ý các chữ mà có nét viết dưới á, mình có thể là nhìn và mình sáng tạo cái nét viết dưới giống như của mình nha à, đến 5G đầu tiên mình sẽ viết chữ nhỏ trước nha vẫn cao là năm hai ly rưỡi còn cái viết của mình nó bị không xuống mực à, mình có thể sáng tạo cái nét viết dưới nét viết dưới bình thường của mình là à, dài là xuống là hai ly rưỡi nhưng mà đối với nét sáng tạo thì mình có thể viết hơn hai ly rưỡi cũng được mình đang viết là bao ly đó bạn các bạn viết cờ được á, thì các bạn âm g các bạn viết sẽ rất là dễ bạn ý cuối bút là mình đều có một điểm nhấn lại trước khi dừng bút đó là và sẽ viết chữ lớn cho bạn xem nha nha các bạn cứ kéo dài ra để cho cái đường kéo của mình nó thật là dứt khoát và mượt các bạn ở nét sáng tạo dưới là mình có thể vẽ thêm hoài dài nét dài hoa văn à, các bạn có thể là vẽ những nước đường xoắn hoặc là các bạn có thể trang trí những cái à, cái bông à, những cái cỏ ba lá à, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một số nét thì cỏ ba lá phía sau nha để mình có thể gắn vào ở các nét sáng tạo các bạn cứ mạnh dạng kéo đường bút mình cho dứt khoát đi lần dần thì các bạn sẽ quen thôi Nào, mình sẽ viết cho các bạn một câu nha mình đang viết câu là mình đều sử dụng chữ nghiêng hết đó các bạn gọn gàng à, chữ g, g của chữ gàng á, là mình đã có một nét sáng tạo phía trước chữ gọn rồi cho nên là mình chữ g đầu của chữ gàng thì mình không nên sáng tạo nữa các bạn để ý chữ ngăn cũng vậy nét phía trước sáng tạo thì nó đã lấn tới phía sau rồi cho nên là à, mình trong một câu á thì mình lưu ý là mình bố trí các nét sáng tạo nhìn cho nó cân đối để đừng có chồng chéo lên quá nhìn rối quá cũng không đẹp nhé các bạn Đây, khi mà các bạn nhấn cỏ ba lá thì cái cỏ đầu tiên đó, cái nét bút đầu tiên thì bạn nhấn to xíu rồi hai bên các bạn sẽ nhấn nhỏ lại à, ừ, tiện các bạn xây tập bạn có thể nhấn một vòng tròn 5 cánh hoặc 6 cánh thành một bông hoa luôn các bạn là các bạn cứ nhấn tiếp tục như vậy đến khi nào mình thấy cảm thấy nét bút của mình nó xuống đều mình cảm thấy hài lòng thì thôi là đối với các cây bút ngồi trẻ thì bạn sẽ nhấn dễ dàng hơn tạo thanh đậm dễ dàng hơn rồi đến âm sờ âm sờ thì cái đường lượng xuống các bạn hơi lượng cong xíu âm sờ khi âm sờ các bạn viết tốt đó, rồi âm lờ các bạn sẽ viết rất là tốt tại vì hai chữ này cơ bản là nó giống nhau chỉ có thêm có một nét thôi vẫn đảm bảo độ cao là hai ly rưỡi các bạn nhé rồi mình viết một từ sạch sẽ cho các bạn xem nha à, chữ sạch sẽ này thì lúc này mình đang viết với chữ đứng nha các bạn à, các bạn lưu ý mình viết chữ đứng thì đứng hết còn khi mà sử dụng chữ nghiêng thì các nét nghiêng đều nhau thì mình sẽ thấy chữ mình nó sẽ đều sẽ gọn gàng rồi à, mình có thể sáng tạo ở cái chỗ ừ, câu ừ, từ cuối của câu nữa bạn ở cuối một cái câu nào đó thì các bạn có thể vẽ cái nét hoặc qua, qua, văn sáng tạo ra thêm còn ở chính giữa thì mình cân đối cân đối sáng tạo cho nó nhìn cho nó đừng có bị rối mình sẽ viết chữ lớn coi chữ chữ sờ chữ lớn cho bạn xem nha 5 ô ly nha bạn nó cái nét giữa xuống mình lượng chút xíu và làm cuối cùng là L mình sẽ viết chữ nhỏ trước nha mình viết lại cái nét đá lên đàng hoàng này tùy theo ở đầu câu đề tựa nếu là đề tựa bắt đầu bằng L thì các bạn có thể sử dụng cái nét sáng tạo kéo dài ra để mình có thể trang trí còn nếu mà viết sáng tạo ở đầu câu á, bình thường của câu thơ á, thì các bạn viết bình thường thôi à, và chữ lớn rồi mình sẽ viết chữ lon cho các bạn xem nha à, chữ lon là mình đã viết chữ đứng nha các bạn mình có thể sáng tạo ở cuối n nè rồi mình thêm vài cái hoa văn các bạn mình sẽ gắn cỏ hai lá vào mình sẽ viết thêm một chữ để các bạn xem nha cứ mạnh dạng kéo dài ra kéo dài lần thì các bạn sẽ quen với ngòi bút mà mình sẽ nhìn cái nét của mình sẽ dứt được dứt khoát hơn mình sẽ trang trí thêm vài cái lá cho các bạn xem nha à, và đây là nội dung của bài số 3 à, các bạn luyện xong nhớ chụp hình và đăng lên trên group nha các bạn à, mình sẽ xem và góp ý cho các bạn à, xin chào các bạn à, chúc các bạn luyện thật là đẹp à, mình hẹn gặp lại ở bài số 4 nha các bạn